muộn rồi mà sao còn nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào nằm chân trong bánh đã sao